lạnh lẽo chúa sinh ra đời chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa trong hang bê leo ánh sáng tỏa lan từng bừng nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát diêu dân tiếng hát sướng ca đây chúa thiên tòa giáng sinh vì giáng sinh khó khăn thấp nửa đêm mừng chúa giáng sinh ra chốn giang trần người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than nơi hang bên thần sướng ca thiên chúa vinh danh chúng nhân an hòa trong hang bê lem ánh sáng to lan tưng bừng nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang chốn gian trần người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than nơi hang bê lem chiên lửa thơ gian trần người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than nơi hang bê lem mục đồng xuống quanh ca hát vang lừng mến yêu chân thành trong hang bê lem ánh sáng pha lan tưng bừng nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đêm mừng chúa giáng sinh ra chốn gian trần người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than nơi hang bé lên huy hoàng ánh sao đưa lối ba vua phương đông đến chào trong hang bê ánh sáng to lan tưng bừng nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát hoan đất tương bừng vui ca này giờ con chúa đức cứu tinh đã sinh ra từ non cao tức khơi nguồn bao la người người hoan chúc đón tin vui thái hòa thời gian qua nhân trên luôn ngóng trông lời giao ước vẫn âm vang trong lòng cùng nguyện xin xin trời tỏa khắp nơi mây mưa đức cứu tình cho đời trời hân hoan đất tưng bừng vui ca nay giờ con chúa đức cứu tình đã sinh ra từ non cao tới khơi nguồn bao la người người hoan chung đón tin vui thái hòa khơi ngàn bao la người người hoan chúc đón tin vui thái hòa trời đêm đông nay bừng lên ánh quang và không trung lắng yên ca thiên thần mừng ngồi hai vô bình an giáng sinh nguồn ơn thiên chúa ban cho nhân trần trời hân hoan đất từng bừng vui ca ngày giờ con chúa đức cứu tinh đã sinh ra từ non cao tới khơi nguồn bao la người người hoan chung đón tin vui thái hòa chung đón tin vui thái hòa thời gian qua nhưng trần luôn ngóng trông lời giao ước vẫn âm vang trong lòng cùng nguyện xin sương trời tỏa khắp nơi và mây mưa đứng cứu tình cho đời trời hân hoan đất tưng bừng vui ca nay giờ con chúa đất nơi nguồn bao la người người hòn chung đến tiếng vui thái hòa trời đêm đông nay bừng lên ánh quang và không trung lắng tiếng ca thiên thần mừng ngồi hai vũ bình an giáng sinh nguồn ơn thiên chúa ban cho nhân trần thời gian qua nhân trần luôn ngóng trông lời giao ước vẫn âm vang trong lòng cùng nguyện xin sương trời tỏa khắp nơi và mây mưa đất cứu tình cho đời ra đi ra ra đi ra ra chúa sinh làm người sương tuyết rơi gian lạnh đất trời trong hang đá nhỏ con muốn ngỏ tâm tư xin nguyện như tiếng ca điệu đàn tặng tình yêu đến đã nhập thế với nhiều gian truân không mộc dừa tay không có vàng và cũng chẳng chẳng có trầm hương đời con sống với muôn vàn ước mơ đời con sống với tâm tình bé thơ Giêsu bé nhỏ yêu thương muôn thuở ngày tìm con bừng cháy đỏ tình yêu trong hang đá nhỏ dâng chúa lòng đơn sơ như trẻ thơ phó dâng về ngài trong sương vui có niềm u hoài trong hang đá nhỏ dâng chúa chọn tim con xin được luôn sống cho một điều một điều sau trước là tình yêu hiến tặng tình yêu nào con biết lấy gì tiên dâng nào con biết lấy gì đáp ơn tay không mộc dừa tay không có vàng và phụng trang chẳng có châm hương đời con sống với muôn vàn ước mơ đời con sống với tâm tình bé thơ Giêsu bé nhỏ yêu thương muôn thuở này tìm con bừng cháy đỏ tình yêu người mang cỏ khiêm nhu đây trẻ thơ chính con một người xuống thế gian gánh tội lỗi đời trong hang đá nhỏ chúa đến mở tương lai cho ngày mai sáng tươi nụ cười nguyện lòng bước tới tìm hạnh phúc trong tình ngài thôi đáp ơn tay không mộc dừa tay không có vàng và cũng chẳng chẳng có trầm hương đời con sống với muôn vàn ước mơ đời con sống với tâm tình bé thơ Giêsu bé nhỏ yêu thương muôn thuở này tim con bừng cháy đỏ tình yêu nào con biết lấy gì con biết lấy gì đáp ơn tay không mộc dừa tay không có vàng và cũng chẳng chẳng có trầm hương đời con sống với muôn vàn ước mơ đời con sống với tâm tình bé thơ Giêsu bé nhỏ yêu thương muôn thuở này tim con